Chúng mình cùng tìm hiểu phần kiến thức. mm vuông. mm vuông là đơn vị đo diện tích. Để khi tính những đơn vị diện tích nhỏ thì người ta dùng đơn vị mm vuông. Cô nhắc lại, để đo những diện tích rất bé, người ta dùng đơn vị mm vuông. mm vuông người ta viết tắt là hai chữ M. Và trên chữ M thì người ta thêm số 2. Bây giờ các con cùng quan sát, cô có một hình vuông. Hình vuông này có cạnh là bao nhiêu? Cạnh của cô chính là 1 cm. Như vậy, hình vuông này có diện tích là bao nhiêu? Diện tích của nó chính là 1 cm vuông. Cô chia diện tích này thành 100 ô nhỏ thì một cái ô nhỏ này nó sẽ có diện tích chính là 1 mm vuông. 1 mm vuông viết như sau. Số 1, hai chữ M và có mũ 2 ở trên, chữ M đứng sau. Đây chính là đơn vị đo diện tích, những diện tích bé. Diện tích này cái mà phần mà cô tô này là 1 mm vuông cụ thể là hình vuông nhỏ xíu này có cạnh là 1 mm diện tích của hình vuông có cạnh 1 mm chính là 1 mm vuông mm vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh là 1 mm mm vuông viết tắt là hai chữ m liền nhau có số 2 ở trên chữ m đằng sau